Festival Town là phân khu nghỉ dưỡng mới của dự án Novaworld Phan Thiết được đầu tư bởi Novaland tại Bình Thuận. Phân khu Festival có quy mô 4 hecta, sở hữu vị trí ngay lối vào của dự án Novaworld Phan Thiết, mang đến cho thị trường hàng loạt các sản phẩm biệt thự, nhà phố và khu thương mại sôi động. Đây là phân khu sát với đường cao tốc dầu dây Phan Thiết, chắc chắn sẽ trở thành một trong những lựa chọn đầu tư tại siêu dự án này. Nơi đây sẽ là khu tổ chức các lễ hội lớn nhất tại dự án với thiên đường mua sắm và phố đi bộ, đem đến cho du khách những căn shop house ẩm thực và mua sắm đa dạng bất kể ngày hay đêm. Cùng với đó là các chương trình vũ điệu hóa trang đầy màu sắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những kỷ niệm khó quên. Bên cạnh đó, khu outlet store sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm thương hiệu với mức giá cực kỳ rẻ, giảm từ 50 đến 70% so với giá thị trường đang xen với các sản phẩm nghỉ dưỡng là công viên cây xanh mang đến cho khách hàng những không gian sống trong lành và thoáng đẳng. Toàn bộ các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Festival Town đều được thiết kế theo phong cách những căn nhà ven biển ở tiểu bang Florida tại Mỹ. Không gian phòng được kết nối với nhau, được mở rộng tối đa và sở hữu những cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt. Phân khu được chia thành 4B và 4C, bao gồm khu nhà phố Townhouse có diện tích 6 x 20m gồm 1.295 căn biệt thự sông Lập Simi có diện tích 7 x 20m gồm 428 căn. Con đường di sản, phố đi bộ lớn nhất Đông Nam Á. Khu outlet thiên đường mua sắm hay các khu hồ nước, công viên. Tất cả các căn biệt thự, nhà phố, shop house đều được lấy ý tưởng thiết kế từ những căn nhà ven biển với lối kiến trúc liền mạch không gian giữa các vòng, mở ra góc nhìn thông thoáng, hướng về thiên nhiên tươi đẹp. Festival Town Novo Phan Thiết, thiên đường lễ hội ngay tại thành phố biển du lịch sức khỏe.